chịu trái tim nghiêng mình về bên ấy chờ dậy bạch mái bay vào không ngần ngại cả nước đông lòng chẳng bao sẽ tan mau có một chiều anh nói phải xa em mà chưa chín đồng đội anh vẫn còn xa mãi em mỉm cười cất nước mắt vào tim đà nẵng hôm nay sao im ắng lạ thường những con đường thương ngóng bước chân qua đôi mắt chiều muôn vương mau ai ngại sau cánh cổng kia là giông tố bao buồn này những chiến binh áo trắng anh hùng cả đà nắng nghiêng mình trông ngóng ở ngoài này màu nắng sẽ sóng kia rồi cũng sẽ yên bình đà nẵng ơi đà nẵng ơi bao trái tim cùng chung nhịp khắc khoải quyết thắng trận này cả nước sẽ mừng. 想。 bỗng một ngày đà nẵng có bao dấu hàng chiều trái tim nghiêng mình về bên ấy chợ dậy bạch mai. rời xa em mà chưa hẹn thời gian ngay trở lại cuộc chiến đồng đội anh vẫn còn xa mãi em mỉm cười cất nước mắt vào tim đã nẵng hôm nay sao chiều buồn vương màu ai quyết thắng trận này cả nước sẽ mừng vui quyết thắng trận này anh lại về bên em quyết thắng trận này cả nước sẽ mừng vui quyết thắng trận này anh lại về